chưa lưới coi chưa ba nhiêu chưa thank you Thank you. đi làm gì vậy <laughs> con thấy đúng rồi chứ con không minh hai bố có thấy ba gọi cho người bán trái là con biết mặt đầu đẹp xuống xuống xuống đón em bé không chịu này là quà sinh nhật của ba mẹ tặng ờ, cho Jennifer đó nha chưa ai biết quay phim nó mày đưa bạn vô quay qua đây hai tháng hai tháng chơi đông ghi vô ghi đi không